Vâng, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Tây Quát nhé. Và vâng, hôm nay đồng hồ Tây Quát chúng tôi làm một video để so sánh hai mẫu đồng hồ SK2022 và uh, à, SK2019 vâng, và phiên bản 2019 và phiên bản 2022 đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Tây Quát của chúng tôi. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào soi chi tiết từng phiên bản một anh em nhé. Rồi, phiên bản 2019 thì à, anh em cũng biết rồi. Đây là một phiên bản à, đồng hồ SK được ra đời năm 2019. Đấy, à, giá bán của em nó đây, mã của em nó là đây, RAA 0B à, 2019B, đấy giá là 6 triệu 8. Đó, giá là 6 triệu 8. Thì còn đây là em 2022, phiên bản 2022. Đây là một phiên bản limit có nghĩa là phiên bản có số ờ, giới hạn anh em nhé, phiên bản có giới hạn. Đó, thì à, hôm nay chúng ta sẽ làm một video để so sánh giữa hai cái hai cái à, phiên bản là 2022 và 2020 này có gì nó khác nhau đấy để cho anh em có thể là xem và có thể là cân đối để xem là mình nên mua mẫu 2022 hay là 2019 đấy rồi thì à, mẫu 2010 à, 2022 này thì là có mã là đây RAAA0B4 à 04R19B giá là 8 triệu 8 Vâng, nó là phiên bản limit cho nên có giá cao hơn, có giá cao hơn so với cái phiên bản 2019 ở đây. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ soi chi tiết hai em này anh em nhé. Vâng, về cơ bản thì anh em nhìn nó không có gì là sự khác biệt. Vâng, đây nhìn nó đều giống nhau. Đều là có hai đinh này, bên này cũng có hai đinh giống nhau này. Đó, lịch thứ này và lịch ngày, bên này cũng có lịch thứ lịch ngày. Đấy, kim có dạ quang, bên này cũng kim có dạ quang. Đấy. Mặt ở trong này thì là mặt đỏ tiết bò, đây mặt đỏ tiết bò đây anh em nhé hoặc mặt hồng yến sen gọi là hồng yến sen đi cho nó nhẹ nhàng thì à, cái màu hồng yến sen bên này và cái màu hồng yến sen bên này nó cũng giống nhau đó thế thì có một cái điểm hơi khác biệt một chút so với cái mẫu đồng hồ phiên bản 2019 đó là cái phiên bản 2019 này cái việc ở cái phần à, cọc số 9 giờ này và cái cọc số 3 giờ bên này thì cái viền đen này này cái viền tràn màu đen này gọi là màu à, highlight ấy thì nó tràn vào trong này này nó nhiều hơn so với cái phiên bản 2022 đấy chúng phiên bản 2022 thì nó tràn vào thì nó rất ít đây là anh em nhìn này cũng có cái hơi đen đen ở cái phía bên trong này này đó nhưng mà nó lại không nhiều bằng cái phiên bản 2019 đây là anh em nhìn đấy đó là sự khác biệt đó thế còn về cái à, máy của bộ máy của em nó thì đều là hai hai chân kính đây, chân hai hai chân kính đây bên này cũng đều là hai hai chân kính hết giống nhau à, có một điểm khác biệt giữa hai mẫu đồng hồ này đó là ở cọc số 12 giờ bên này nó là vạch số vâng ở bên này thì nó là một ngôi sao đấy ngôi sao thì cái ngôi sao này là gọi là gần như là để biểu tượng cho cái dạng là trái tim người Việt Nam anh em nhé đấy biểu tượng cho trái tim của người Việt Nam đấy nằm trên cái nền đỏ này gọi như là, là dòng máu anh hùng đó cho nên là à, nó có ý nghĩa là như vậy nữa đấy thì chúng ta tí nữa sẽ xem mặt sau thì chúng ta sẽ xem nó còn có cái sự khác biệt hơn đó thì ở trong này nó cũng đều là có cái viền men gen để quay được ở cái luống này đấy thì à, chức năng của e hai em này thì cũng đều là có cái chức năng là dừng kim dây đây là tôi đang rút ra rồi đây đấy đóng và là, là chạy này đấy và cũng đều có chế độ lên cót bằng tay này lên lên cót bằng tay anh em nhé đấy lên cót bằng tay đó chế độ này đều lên có lên cót bằng tay đây như vậy thôi này đều là dừng kim dây đấy này cũng đều lên cót bằng tay luôn đấy đều giống nhau đó thế thì được các sự khác biệt ờ, về mặt số thì nó chỉ có sự khác biệt như vậy thôi còn cái viền benzen này viền benzen này đấy ở trên này đều có 408 đây đấy 408 thì ở đây cũng có 408 giống nhau đó thế vì hiện tại thì cái phiên bản 2022 nó mới có cái màu vàng này thôi anh em nhé còn ví dụ anh em mà bảo mua phiên bản là 2019 nó có viền vàng à, có vỏ vàng như thế này này đều là hàng nhái đó không có hàng thật đâu bởi vì à, theo như Tân Hải Minh nhà phân phối đồng, đồng hồ à, Ogen này tại Việt Nam thì chỉ có ba màu đấy hiện tại chúng tôi đang có ba màu màu à, đỏ cánh sen này màu à, xanh navy và màu à, hở màu vàng đó nó có ba màu như thế đấy còn phiên bản 2022 này thì là có hai màu thôi chỉ có màu bạc và màu vàng đó chỉ có duy nhất màu bạc màu vàng và mặt đều là mặt màu đỏ cánh sen đó đây anh em có thể soi này rất rất là chi tiết rất là đẹp luôn rồi bây giờ tôi sẽ tháo ra cho anh em xem đó nhìn đây viền đây em chi tiết này đấy vân tay nhiều quá đây anh em có thể xem chi tiết sản phẩm này long lanh luôn đó rồi bây giờ ta sẽ soi đến mặt sau của em nó nhé khóa thì khóa gập 3 đó cái phiên bản 2022 và 2019 thì cái phần khóa này nó được cắt ngắn lại anh em nhé so với phiên bản 2015 thì cái khóa nó phải dài đến đây này cái cái, cái bản khóa này dài đến đây Đấy, nhưng mà hai cái phiên bản 2019 và phiên bản 2022 này khóa được cắt ngắn hơn để cho ôm tay hơn để anh em đeo nó ôm tay hơn về phần dây thì nó cũng đều được thiết kế thì dựa theo cái nguyên tắc của à, từ những năm 70 cho nên là cái phần dây này nó đều giống như cái dây của năm 70 là chính thôi nó có sự khác biệt hơn đó là cái phần dây nó được thon gọn hơn này nó thon hơn tức là cái phần bản khóa này nó cũng hẹp hơn để cho anh em đeo nó không bị quá cộm tay so với những phiên bản 2019 à, à năm 1970 anh em nhé cái này là tôi thấy nó là một cái hay hơn thế nhưng mà cũng có nhiều anh à, chị bảo là không thích lắm cái kiểu dây như thế này vâng nhưng mà theo tôi đánh giá thì tôi thấy là cái gì nó tiên tiến thì nó vẫn hay nó vẫn hay hơn anh em nhé đó rồi ta sẽ soi về mặt sau của em nói xem nào đây à, cái thứ nhất để anh em mình à, nói với nhau nó là về cái mặt sau của nó thì bao giờ cũng có tem chính hãng của Tân Hải Minh đây đây tem chính hãng của Tân Hải Minh nhà phân phối đầu hồ à, Ogen tại Việt Nam à, có dán ở mặt sau đây này đó đây đó nó soi nó nhìn nó khó đây chữ Tân Hải Minh đây đó cái hàng chính hãng luôn nhé đây cái mẫu thương hiệu vâng cái mẫu 2022 này là được Việt Nam đặt đấy đặt nhà bên Nhật người ta sản xuất cho đấy Việt Nam uh, à, ờ, Petcan à, Edition gì đây này đó có nghĩa là phiên bản giới hạn đó phiên bản giới hạn đấy rồi là có mã số các thứ của cái thương hiệu đây Đấy, chất liệu vỏ thép để các kiểu ở đằng mặt sau này đó rồi trên dây là đều có cái mã số của dây ở trên trên này này đều có mã số anh em ạ đó đây là mặt sau của em nói nhé Đấy, đây là phiên bản Việt Nam đặt đây là cho nên có chữ Việt Nam đó thế còn ở cái phiên bản 2019 thì có gì không rồi ta sẽ soi thử xem đây về phần khóa thì cũng nhiệt nhau anh em nhé phần khóa hai mẫu này thì nó như nhau rồi không khác gì nhau lắm à, y hệt luôn trăm giống nhau đấy đều được khắc à, CMC à đều được khắc laser sắc nét luôn à. đấy đều là đánh xước đấy nhá dây vỏ này đều được nhìn là inox đánh xước luôn dây thép đánh xước luôn rồi mặt sau của em nó thì có gì Rồi, mặt sau của em đó thì cũng đều có tem của Tân Hải Minh này và công ty uh, Epson, nhà phân phối đầu hồ Gen này tại Nhật. Đó. Và có mã số này, rồi các thứ này. Đó, thông số kỹ thuật của uh, thương hiệu. Ok. Đó. Đấy, phần đáy này rất là ok luôn, chất luôn. Đó, phần khóa đây. Có cờ ba Ok, thì à, cái sự khác biệt của hai mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là nó không có sự khác biệt rất nhiều về à, thứ nhất là mặt kính khoáng này, mặt kính đều giống nhau, mặt kính khoáng, chất liệu thép 316L, độ dày và độ dày của em nó là size của em này là size 44 hay sao này, đây nào, à 42 nhá, đấy đều là size 42, đấy độ dày của à, độ, à, đường kính của em nó là, là 2 size 42 hết hôm nọ tôi cũng làm video tôi đo rồi đây 12.8 độ dày của em nó là 12.8 đều giống nhau rồi tôi đeo lên tay cho anh em xem mẫu đồng hồ SK này thì phải cổ tay à, khoảng 17 18 trở lên đeo nó mới đẹp được đây như cổ tay của tôi là 19 20 đấy đấy đeo đồng hồ mẫu SK này tôi nghĩ là quá đẹp rồi không phải nghĩ nữa đây. đấy cổ tay tôi bây giờ khoảng 18 19 thôi bởi vì dạo này gầy đi mấy cân cho nên là cũng không còn to như trước nữa đây đó đẹp không quá đẹp đúng không anh em chất lòi mắt luôn quá chất luôn đấy mẫu đồng hồ này mà để mua tặng cho các bậc cha chú hoặc là mua ra mình đeo hoặc là mua tặng cho người thân thì tôi nghĩ là không không gì để phải bàn quá chất luôn rồi để mua hai mẫu đồng hồ này sở hữu hai mẫu mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là nó đều có cái hay của nó một em thì là à, là, là là sản xuất có giới hạn đấy cho nên là như em này đang là mẫu được đồng hồ được sản xuất mẫu sản xuất có giới hạn này đây phiên bản 2022 đang ở trên tay tôi đây dây vàng những bậc cha chú đeo mẫu màu vàng này tôi nghĩ là rất là ok này quá đẹp luôn hoài niệm một thời chiến tranh ngày xưa này đồng hồ uh, à, à, SK này mũ cối này áo bay này đây là nó em nó đây không phải nghĩ nữa mẫu đồng hồ này thì nó khác phiên bản 1970 nó là cái phiên bản 1970 nó còn một tinh nhỏ ở đây nữa nhưng mà ở phiên bản 19 và phiên bản 22 này nó đều cắt cái đinh nhỏ này đi rồi không còn dùng cái tinh nhỏ này nữa đó anh em nhìn xem mặt rất là đẹp luôn ạ không phải nghĩ luôn đây quá đẹp quá chất luôn Vâng, trên đây thì tôi đã ờ, so sánh hai mẫu đồng hồ SK à, phiên bản 2019 và phiên bản 2022 xong rồi thì à, hiện tại thì mẫu đồng hồ SK 2019 và phiên bản 2022 này chúng tôi có đủ màu đang có bán tại hệ thống đồng hồ dơ mắt của chúng tôi đấy thì anh em hoặc là các bậc cha chú ai có nhu cầu để mua để sở hữu cho mình đeo hoặc là mua làm quà tặng hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu ngay em nói à, anh chị em nhé vâng mẫu đồng hồ này được à, bảo hành đây đây là quyển bảo hành đây đây được phân phối bởi là Tân Hải Minh đây tem chống giả của Bộ Công an đây đây là cuốn, cuốn sổ bảo hành nhé anh em mua đồng hồ SK mà có cái tem này thì mới là hàng chính hãng nhá còn nếu mà không có tem này đều là hàng sách tay hoặc là hàng nhái hàng giả thôi anh em nhé đó thì ở đây có Việt Nam đây đây đấy địa chỉ bảo hành tại trung tâm à, đây tại Gà này đấy Gà đây đó tại Việt Nam đó địa chỉ Việt Nam thì các thế giới nhiều lắm đây này quá nhiều luôn địa chỉ bảo hành quốc tế này đây Việt Nam đây đó Gadewatt này 41 thi sách nhé 41 thi sách hai bài trưng này Nguyễn Khánh Toàn này thế này Điện Biên Phủ này Thành phố Hồ Chí Minh này đấy còn các thị trường người Thái Lan thứ thì nhiều lắm đó đây này đó cái này anh em mua hàng chính hãng thì mới có cái cuốn sổ bảo hành như thế này thôi ngoài ra thì nó đi kèm với các một chiếc hộp chiếc như thế này